chiều vắng ngoảnh lại nhìn nơi phía sau em quen em em em không muốn người bạn trai mà khi mình đang giận nhau tự nhiên bỏ đi mặc dù em biết là em sai em ngang ngược nhưng mà sau đấy em sẽ tự ừ, chủ động xin lỗi cũng được nhưng mà em không muốn người ta bỏ đi thì em em sợ cái cái cảm giác, đó đúng, đúng rồi chính xác nên là anh đừng ý là anh đừng bỏ em đi <laughs> ok rồi nhà trai à, chào anh trai ngồi đi em à nào cưng giới thiệu về mình đi à, em chào chị hồng vân ạ em chào anh quyền linh em chào bạn nam bên kia và em chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ à, em tên là phạm thị trà my năm nay em 23 tuổi và hiện tại em đang là giám đốc kinh doanh của công ty Cobalico ở hóc môn ạ rồi mời em trai Em à, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào, chào em. À, và chào toàn thể quý vị khán giả. À, em tên là Ngô Hoàng Viễn, à, 24 tuổi, hiện đang là giám sát của công ty à, Nestle Việt Nam. Trời ơi, trẻ măng, trẻ à, măng Giám đốc bên đây giám sát, ngồi kế là giám thúi. <laughs> Sao bây giờ mình nói sơ về cái điểm mạnh và cái điểm chưa mạnh của mình nào? À, nói về điểm mạnh của em thì à, em có thể nấu ăn, à, hát đàn piano và ờ, đặc biệt là em rất là thích kinh doanh ạ à, um, còn điểm còn chưa mạnh điểm chưa mạnh thì uh, em không biết bạn nam bên kia nghĩ sao nhưng mà em em đi với bạn bạn thân của em thì em hay nói một số những cái từ không tốt đấy ạ thì, ờ. em cũng cố gắng em sửa và nói chung là trong những trường hợp như gặp người lớn hay là gì đó thì em không nói những từ đó còn như đi với bạn mà toàn bạn thân thì em cũng thì lâu lâu hay bị phọt ra đúng không ừ, đúng rồi ờ, và một điểm yếu nữa thì em nghĩ là em hay nói thẳng ạ ờ. dễ mất lòng người khác lắm giống như em thấy sao thì em nói vậy rồi mời em trai dạ à, điểm mạnh của em thì ở nhà thì em biết làm hết việc nhà à, biết nấu ăn ừ. ngoài ra thì có thêm kinh nghiệm chăm cháu nữa rồi à, trong công việc thì em là người khá là nhanh lẹ nên là thích nghi công việc nhanh bạn có Còn... tài lẻ gì không dạ tới bạn... cái tiếp là đi chơi thì em biết chụp hình biết quay phim biết dựng phim biết sửa ảnh Ngồi cũng Ồ, giỏi ờ, ngoài ra là em cũng có mấy kỹ năng sinh tồn nên đi chơi là không có sợ gì hết em có tật xấu gì không trai ờ, tật xấu thì ờ, bạn nữ bên bên nãy có có, có nói thật xấu của bạn thì thực ra thì em cũng vậy thôi giống giống không yeah. tuổi trẻ mà bạn em thì em nói chuyện cũng không có giữ ý tứ gì hết <laughs> nhưng mà gặp người lớn thì sẽ khác đúng à, rồi à, bên cạnh đó thì à, em có cái tính xưa giờ bản thân em cũng không thích cái tính này của em đó là nếu như một cái chuyện nó không quan trọng đó, là em cứ để đó <laughs> thuộc cái dạng là nước tới cổ mới bơi chứ mà tới chân ngành thôi <laughs> nhưng mà sau này phải khắc phục nha cái đó sau này dạ. đôi khi nó cũng phạm sai lầm nhiều lắm nhiều khi cái chờ nước tới chân nó nước nó ào cái là dạ, không lo được gì luôn em lãnh hậu quả nhiều rồi Thôi, <laughs> à, đàn gái cho chúng tôi biết một chút về đường tình duyên đi dạ vâng ạ à, em thì em trải qua bốn mối tình rồi ạ mối tình gần nhất ở đây được hơn một năm bạn ấy ờ, nhỏ hơn em 3 tuổi và uh, hút thuốc xăm mình nhậu nhẹt tất là tất cả những cái mà em nghĩ là không có một người phụ huynh nào muốn con của mình quen nhưng mà em cũng thử cố gắng hai đứa cũng hơn được một năm nhưng mà ừ. do rào cản là bạn tự cảm thấy là ừ em thì như vậy còn bạn ừ. thì công nghề nghiệp chưa ổn định ấy ạ ừ. nên là bạn chủ động chia tay em rút lui vâng ạ. em trai có mấy mối tình dạ em chưa có mối tình nào hết đó, vậy mà ai tin chưa có người yêu không không có mối tình nào không có đơn phương không dạ đơn phương thì cũng có à, chưa đi học thì em thì chuyên gia là để ý mấy bạn lớp phó học tập <laughs> bạn này là phải con gái giỏi sạch sẽ gia đình gia giáo đi trong lòng tiêu chuẩn hơi kỹ hơi cao một chút cho nên là bạn không có người yêu là lý do đó đúng không cưng dạ y chang vậy đó <laughs> à... tức là bây giờ bạn này chỉ hình dung xem là bạn bên này á là có đúng như trong cái suy nghĩ của bạn hay không chứ còn gu bạn này là tôi biết rồi à, em đoán thì chắc đây cũng là một bạn gái xinh xắn và em nghĩ là sẽ chững chạc vì 23 ừ. tuổi mà đang đương cái chức vụ đó thì nó không hề nhẹ nhàng ừ. có chút mạnh mẽ cá tính ở trong đó nhưng mà em có e ngại cái chuyện mà em thì chưa có yêu ai mà trong khi bạn thì là bốn mối tình rồi không có một chút chút cái nỗi sợ đó nó cũng xuất phát từ cái cái cái câu chuyện mà này bạn mới kể có thể là bạn nữ này thích bad boy hơn là good boy <laughs> em nghĩ như vậy em sợ cái gu gu không có giống gu em đúng không dạ, em với là một... thích good girl nhưng bạn này bạn có thích bad boy không em nghĩ là quan trọng là cảm xúc và hai người hợp nhau nữa ừ. chứ còn nếu mà người ta có thể có nhiều 10 phần mà chỉ có 4 phần tốt thì 6 phần còn lại vẫn hoàn thiện được nếu mà mình thực sự mình mình muốn cố gắng cùng đối phương ạ ừ. nên là good hay là bad thì đều không sao hết nhưng mà vì cái gu của bạn là như thế nào với một người đàn ông thì bạn muốn là ở ăn mặc sao mặt mũi phải như thế nào bạn trai của em thì em nghĩ là đầu tiên là phải chịu được tính cách vì thực sự nhìn em vậy thôi nhưng mà những lúc mà em mà giận nhiều khi em cáu gắt lên rất là nói những câu hơi bị khó nghe làm cho họ sẽ buồn em muốn bạn nam phải cao hơn em đương nhiên là cao hơn em dạ. đó kêu nhiều khi gấp đôi em á <laughs> và ăn mặc lịch sự là được bên đây lịch sự ngon lành sạch sẽ luôn mặc đồ đúng gu luôn à. em cao mét nhiêu à dạ mét bảy ạ đó mét bảy gấp đôi bạn này rồi đúng rồi <laughs> em à, và tốt dạ rồi bây giờ thì à, để anh xem bên đàn gái dạ. làm sao nha anh chào anh Quỳ Linh ủa trời dễ thương quá trời Dạ em cảm ơn Người này cũng gu thẩm mỹ tốt Người bên đây cũng gu thẩm mỹ tốt luôn Hai đứa hợp ha Hợp đó Rồi, hôm nay thì em gái đi với ai? Dạ em đi với ờ, đồng nghiệp em là sếp của em ạ à. à, xin chào à, Anh Quyền Linh và chị các <laughs> Chị Hồng Vân ạ à. à, chào à, bạn trai và gia đình à, bên bạn trai à, thì à, em thấy thì bạn trai bên đây thì rất là hợp với gu của mi thì à, nếu mà được thì tìm hiểu nói chung là trai tài gái sắc cảm ơn em anh trai đi với ai dạ à, em đi với lại anh họ em với lại bạn của em à. dạ em chào chị hồng vân em chào chị anh quyền linh chào uh, nhìn uh, bạn mình và chào mọi người ở đây theo anh đánh giá thì hợp với thằng em anh là chắc cũng phải là lên tới 80 rồi đó 80 phần trăm là hơn 80 phần trăm đúng rồi ừ. tại vì uh, bản thân thì uh, thằng em anh nó chỉ có một số điểm yếu nhỏ thôi là nó hơi ham chơi chút xíu thôi <laughs> thì cũng hy vọng là uh, ờ, các em có thể chấp nhận nó còn viễn nè thực sự bạn bên đây là rất là dễ thương nếu anh đánh giá thì tính cách mạnh tốt à, cũng khá giống em cũng mong là hai bên cũng thể tiến được với nhau <laughs> rồi cảm ơn nhà trai bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi không gian này là của hai đứa đó Bây giờ anh ạ Chào em ờ, ừ, Cái này là quà em tặng cho anh yeah, dạ, vâng. Em ở Đắk Nông nên là trồng cà phê Cái này là cà phê nhà em làm ạ à, Em cảm ơn ạ rồi mở ra mình mở quà luôn dạ, à, em, đi vậy à, em tặng cho bạn nữ là của có album dần đó nên là em hy nghĩ hy vọng là của anh album này sẽ lưu trữ kỷ niệm của hai đứa em dạ dạ cảm ơn anh rồi thể hiện à, anh thấy đây ừ. máy chụp hình này là gì dạ cũng... thì em muốn lưu lại cái khắc đầu tiên của hai đứa luôn chụp luôn dạ wow, đó lưu lưu lại làm luôn khắc. bạn kia tạo dáng luôn tạo dáng đi cưng đây tôi né qua một bên ngược lại ngược lại ok như chuyên nghiệp luôn ha yeah. Dạ, giống studio rồi rồi rồi một một một một bố à, <laughs> dạ rồi yeah. Dạ. ok <laughs> nhớ gửi hình cho anh nha dạ rồi em có cái món quà gì em em em em tặng liền à, em xin gửi tặng ờ, anh Quỳnh Linh chị Hồng Vân với lại tất cả quý vị khán giả ở đây và anh um, bài hát mà em em tự sáng tác ạ wow chiều vắng ngoảnh lại nhìn nơi phía sau em lục lại tìm ký ức không anh em chấp nhận mất anh đây đừng để tình yêu thêm ngày sâu đậm và giờ người ra đi chẳng hy vọng anh này đã khóa xa rồi em đã mất anh rồi còn đâu và để lệ hên cái bờ mi rồi lúc lại tìm anh yêu dần nơi nào anh này chẳng giống như xưa mình em bữa rơi mưa tóc quên hay quá Nhưng mà nói nghe nè cái bài này rất là hay dạ. nhưng mà phải để một người khác hát còn ngay thời điểm này em phải hát một cái bài gì đó mà nó mang tính gắn kết và <laughs> trời ơi lại một mình em dưới mưa rồi nhớ về anh tôi đừng đừng, em phải đổi bài đi ừ, em hát bài em gì ơi của Jack nha ừ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 Việc gì phải ôm buồn đau Riêng mình ta, riêng mình ta Cuộc đời là muôn ngàn hoa Muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa Cuộc đời này thật là vui biết bao Trời xanh núi cao mây ngàn sao Ồ oh. quá Trời ơi Rồi Nghe ta như... hát thôi là bấm nút rồi Không như cần đó là, hỏi là, an gì nữa Như đó rụng tim mà đó Rụng nụ luôn Thôi Bây giờ thì mình trao đổi chút xíu đi Anh à. thấy là cặp đôi này đẹp trai à, rồi đẹp gái ha có ừ. tài này kia nữa đúng đúng cái gu mà em em em thích là à. em thích một bạn nam cao này và ăn mặc lịch sự thì không biết là sau này tìm hiểu như thế nào nhưng mà hiện tại thì em thấy là bạn rất là phù hợp với em à, riêng bản thân anh á khi nhìn thấy em thì thì về ngoại hình em thì em rất là dễ thương dạ, còn ờ, anh thì chắc phải cần thêm một, một vài buổi trò chuyện nữa khi mà nói chuyện nhiều hơn thì anh nghĩ là với cái năng lực cái khả năng của em hiện tại anh nghĩ chắc anh cũng bị đổ sớm rồi anh <laughs> rớt liền rồi anh rớt ngay sau đây rồi thôi mình à, hẹn hò sao các bạn ý là đó giờ anh chưa bao giờ quen ai đúng không đúng rồi bây giờ nếu mà anh ờ, hẹn hò với một người thì anh có chịu được cái tính cách của một người mà hơi bị thẳng thắn như em á những lúc em tức lên là em em nói với lại hành động của em làm cho nhiều khi em làm tổn thương á thì anh có chịu được không lúc nào em cũng muốn người khác làm lành trước anh là một cái người mà lúc mà giận á là anh bỏ đi nhưng mà không phải bỏ đi là bỏ đi luôn mà là bỏ đi cho chờ người kia nguội <laughs> xuống rồi mình mới về vậy nếu mà quen em em không, em không muốn người bạn trai mà khi mình đang giận nhau tự nhiên bỏ đi mặc dù em biết là em sai em ngang ngược nhưng mà sau đấy em sẽ tự ờ, chủ động xin lỗi cũng được nhưng à. mà em không muốn người ta bỏ đi vì em em sợ cái cái, cảm, cảm giác, bỏ đó. rơi đúng không đúng rồi ờ. chính xác ạ nên là anh đừng ý là anh đừng bỏ em đi <laughs> ờ, ok thì em cần cái gì đó để <laughs> hạ nhiệt kịp thời thì ok anh sẽ hạ nhiệt dạ. kịp thời <laughs> rồi bây giờ trước khi ta bấm nút chúng ta cảm nhận gì về cuộc nói chuyện ngày hôm nay và cảm nhận người đối diện thế nào em nói đi em uhm, thật sự là do cũng chưa yêu bao giờ nên em cũng không biết diễn tả cái cảm xúc của mình lúc này là như thế nào nhưng mà với bạn nữ thì em nghĩ là em muốn tìm hiểu bạn <laughs> rồi thôi còn cái chuyện à, trả lời câu hỏi đó thì bạn nữ sẽ trả lời bằng nút bấm hãy để tay nút bấm đi các bạn chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định chúng ta nhắm mắt lại kiểm tra thật sự con tim mình có rung động với đối phương chưa ba hai một chúc mừng các bạn nắm tay nhau dạ. bắt đầu từ ngay bây giờ chúng ta đã quyết định hẹn hò với nhau tìm hiểu nhau hãy giúp đỡ em ấy trong tình yêu bởi vì chưa yêu lần nào một người bốn mối một người có năm mối thôi <laughs> hãy hôn nụ hôn đầu tiên chưa hôn nụ hôn nào nhé bây dạ. giờ em đáng lý phải là cái người mà dẫn dạ. dắt về tình trường em hơn ta đúng không cho nên bây giờ em phải là người mà gọi là làm cái điều đó trước rồi sau đó ta làm lại mặc dù cao quá cao thì kiểu <laughs> <laughs>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 Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng Thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn muốn hẹn hò. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ chúc cho chúc hai đứa hạnh phúc nha rồi, dạ, chào anh chị rồi dạ, em cảm ơn ạ ừ. chào bạn gái đi trước <laughs>